ta cũng tìm được cái lũ phù thủy các người hmm, Ác quỷ các ngươi, tôi kiếm ta làm gì chứ Trong cái thế giới này chỉ có ác quỷ bọn ta được sinh sống thôi Còn phù thủy các ngươi phải bị tiêu diệt Để coi sức mạnh của ngươi có thể tiêu diệt được ta không Ác quỷ ngốc à <laughs> Dám khinh thường ta Được rồi, ta mời ngươi ra tay trước vì ta là ác quỷ mà nghĩ sao vậy nữa làm sao tắt giùm ác quỷ được thôi được rồi điện ta ra chiêu đây ôi sức mạnh bóng đêm của ác quỷ biến lên wow wow thấy có chưa có chưa nghe chưa ha ha ha ha cha cho vừa nè trời ơi làm cái gì mà ôm sùm trời đất vậy trời quay hai cái tên kia hai cái tên kia nè gì vậy hai cái người kia hai người đang làm gì vậy hai người có biết đây là ngọn núi của làng hero team không tính phá hủy cái ngọn núi này hay gì vậy sao mà chọi bơm gì đùng đùng đùng vậy hả hả Hả? thì sao? Ủa ngươi là ai mà dám xía vào chuyện của tụi ta hả? Ai, ta hỏi ngươi là ai mới đúng á Nhìn ngươi lạ hoắc à, tự nhiên ngươi xuất hiện ở trong làng Hero Team Ủa mà khoan, còn bên đây là ai đây? Ủa, bà phù thủy bất hạnh Quay cái tên kia. Tại sao vậy Ngươi có phải đàn ông con trai không Ngươi là đàn ông con trai mà sao ngươi đi bắt nạt một một một người con gái À không cái này không cái này à, bà phù thủy bất hạnh hai mấy ngàn tuổi rồi nhưng mà nhưng mà vẫn ờ à, cũng là con gái vẫn là con gái mà người ta là con gái còn ngươi là đàn ông mà sao ngươi là bắt nạt người ta hả không biết chọc hả tại tại vì cái bà này đang đứng ở trong lãnh địa của ta hiểu không bây giờ ta phải tiêu diệt bà hiểu nè, không ta nói là ngươi biết nha lãnh địa ngươi gì đây là làng hero team chính là làng của ta ngươi đừng có nói là lãnh địa của ngươi bây giờ á ngươi bắt bắt bắt nạt con gái hoài à ta có tin là có có có có, có tin là ta ta ta ta, ta làm gì giờ ta thì đó đừng có nói nhiều có tin là ta giết ngươi luôn không hả ta đánh ngươi bây giờ hả Vậy Vậy ngươi đòi đánh ta nè ta nói cho ngươi biết nha ngươi đàn ông con trai ngươi ăn hiếp con gái à, ta đã, nói rồi ngươi còn không biết xấu hổ nữa mà ngươi còn đòi đánh ta hả nè tao cho ngươi biết ta chính là phong cận tv đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ hết với điện ảnh mày quá ta có đến tận hơn 3 triệu fan ở trên kênh youtube của ta người có tin bây giờ ta quay cái mặt của người lên nè ta đang quay nè không ta quay cái mặt của người lên nè ta đăng lên đúng không ta đăng lên để cho mấy bạn fan của ta cơ mình là ngươi là cái đồ ác quỷ à, không biết xấu hổ đi bắt nạt con gái trời nha quay clip chụp hình đi nha trời trời quay nè quay nè ta đang quay nè đó ta quay cái mặt của người lên nè cái đồ bắt nạt con gái lần sau biết mặt ta thôi ta đi trời đừng có quay ta trời ơi quay nè quay nè quay nè trời ơi nhục quá nhục quá cái tên ác quỷ kia nhục quá à trời ơi con trai bắt nạt con gái nhục đi đi đi cái đồ đàn ông con trai mà đi ăn hiếp con gái ôi <laughs> khoan từ còn bà phượng bất hạnh nữa ê ê bà phượng bất hạnh quay bà bà có sao không vậy không Hình như ngươi là Phong Cận TV đúng không? Đúng rồi, ta chính là Phong Cận đây Ủa mà ngươi, ngươi có sao không vậy? Ờ, ta thì không sao Ủa mà Hoàng, tại sao ngươi phải bảo vệ ta làm chi chứ? À, thì nói chung á là, là, là, là Thật ra thì ta, ta ta cũng sợ rằng là ngọn núi của Hero Team sẽ bị cái tên ác quỷ kia phá hủy Cho nên ta ta đứng ra ta bảo vệ thôi Với lại á là ta thấy ngươi cũng là con gái Mà ngươi bị tên ác quỷ kia là tấn công thì ta bảo vệ thôi đó Trời ơi, con trai phải như thế hiểu không? Ừ. Không mà nhìn ngươi vậy ngươi cũng ga lăng phết nha <laughs> Trời, trời ơi tự nhiên khen tôi tự nhiên khen tôi Thôi được rồi Thôi bây giờ à, chắc là ta phải đi mai kim cương tiếp đây không Hỏi tí nó về Sammy cạo đầu ta luôn á Thôi nha vậy thôi nha tạm biệt nha đi nha Bye bye Ờ tạm biệt Wow Đây là lần đầu tiên có một người đấy bảo vệ mà luôn á Tại sao tao có cảm giác gì đó kỳ lạ ta Tim mình tại sao lại đập mạnh vậy Chẳng lẽ à, Không được không được không được mình là bà phù thủy bất hạnh mình không được có tình cảm với ai hết ừ, cái tên này trời ơi tôi thật mà mình mình phải đi về nhà thôi Ôi, ơi sam ơi tha tôi đi mà sam ơi tôi hứa lần sau tôi sẽ kiếm được kim cương mà tha cho tôi đi đừng có quýnh tôi Hay vậy mà thằng a ông đi từ sáng đến giờ không kiếm được một bụng kim cương đi chơi đúng không không có không có đâu hồi sáng nay á là là là là tôi có việc cho nên là tôi mới không kiếm được kim cương thôi Điệt. bà tha tôi lần này đi mà không, không có nhiều lần rồi bây giờ ông lo nằm yên thì tôi quánh cái này ra cây vào mông ông là tôi hết giận hà Ủa, ôi ôi trời ơi vậy hiểu gì bà cầm cái cây còn to hơn tôi nữa bà cái cây đó mà quýnh tôi là là là tôi vỡ đầu luôn á bà bà nghĩ sao vậy ừ. quýnh người ta dạ. quýnh dạ. là người ta quýnh bằng bằng bằng cái cây nhỏ nhỏ bà xách nguyên cái cột nhà bà quýnh tôi luôn á trời ơi vì tôi là cột nhà tôi là nóc nhà của mà tôi phải lấy cái cột nhà tôi quánh là hợp lý rồi chứ sao vậy ôi ơi dạ. tha tôi lần này mà ôi tôi xin mà Trời đất ơi, Ủa? tưởng cặp đôi yêu thương như thế nào Ai ngờ cũng chỉ gọi là đánh qua đánh lại thôi Cặp đôi gì kỳ vậy? Phải yêu thương nhau chứ đặt phù thủy hạnh này vô Ủa? duyên nhà người ta chuyện của người ta vô duyên vậy tự nhiên hôm nay bà phù thủy bất hạnh sẽ xuất hiện ở trong làng mình vậy sam trời trời rồi biết rồi bây giờ bà muốn nhốt rồi tôi vô tù tiếp đi chứ gì tôi không có chuyện không có rảnh đâu nha tôi đang mà là bàn công chuyện nhà tôi không có vô duyên đâu không có rảnh đâu nghe đúng rồi bọn tôi không có rảnh chơi chung bà đâu nói Đúng chung rồi. là hôm nay ta cũng không rảnh là nhốt hai hai người vô nhà tù à khoan <laughs> gì vậy à, phong cận tv à nói chung là ta à không um, phải xưng hô sao nhở nói chung là hôm nay tôi có làm một cái bánh này muốn tặng cho phong cận á coi như là một lời cảm ơn phong cận đã cứu tôi lại là khỏi tên quái vật kia ủa mà tự nhiên hôm nay bà phù thủy bất hạnh tặng tặng bánh bánh kem tôi luôn vậy sao Hả? trời bà bả còn xưng hô tôi với ông trời trời bà nội bà nội bằng ừ, ngàn ừ, tuổi cái gì mà trời. cái gì mà tự nhiên xưng hô gì mà tôi với ông nghe ngọt sớt vậy trời Ôi trời ơi trời đất ơi thì người ta được mấy nghìn tuổi cách nhau được mấy cái thôi mà có sao Ôi đâu <laughs> à nói chung thì hôm nay ta à lộn tôi có làm cái bánh này tặng cho ông á phong nên tôi mong ông thích nó Ủa, <laughs> à, ờ, à, à, à, cảm, cảm ơn à, còn cảm ơn gọi là Ủa, không đặt kiểu tươi sáng nay nha trời ơi bạn đứng gần giải thích ra cái coi trời ơi ủa gì mà gì mà gì, gì mà ông mấy bà phù thủy có thành thân nhau hồi nào tôi không biết vậy ủa, ủa tôi tôi tôi cũng đâu biết, biết hả nói chung là sáng hôm nay phong cận đã giải cứu tao khỏi một tên quái vật <laughs> đúng là lãng mạn quá đi à ủa ai ai ai sao ờ. ơi để để để để tôi giải thích để tôi giải thích thật ra là hồi sáng nay á bà phù thủy bất hạnh bị một tên ác quỷ tấn công sống đầu tôi thấy tôi mới lại tôi giải cứu thôi chứ không có gì hết trơn á trời đất ơi giải cứu hả đó là một lời tỏ tình lãng mạn của ngươi dành cho ta đó hả cái vậy làm gì có bà nội ủa không không không vậy luôn á sao sao ơi Sam ơi Ủa, ủa, ủa, trời, trời, cái bà phụ nữ bất hạnh này, Sam giận tôi kìa thấy không Trời, trời Thì Ôi. Sam giận có sao đâu, vẫn còn ta ở đây mà, đúng không Thôi, mệt quá à, mệt quá à Thôi được rồi, bánh kem thì ta vẫn nhận Nhưng mà, nhưng mà thôi, đừng, đừng, đừng có làm gì nữa Sam mới giận ta mất tiêu kìa Thôi, ờ, tôi, tôi, ta, ta, ta, ờ? ta, ta, ta đi đây Hmm, nhặt bánh kem của mình mà còn chạy đi Tức là mất cỡ đúng không nè Ôi trời ơi à, Tức là thức Đoạn ta sẽ khiến người phải thích ta À để coi Trò tiếp theo là gì nhỉ <laughs> Trời ơi buồn quá Chứ không ngờ bông gần là người như vậy Tôi sẽ không Tôi sẽ cờ Gì vậy Ai đang cười trong lúc tôi đang khóc đó Ai đó Ai đang cười đó Là ta Bà phù thủy bất hạnh đây làm sao uhm, Vậy thì hôm nay ta chỉ muốn tới đây thông báo về một tin rất là quan trọng luôn Thông báo tin quan trọng Ủa bà có tin gì hả Nói coi Đó chứ Đó chính là Phong Cận chính thức sẽ là người của ta <laughs> Cái gì vậy? mà đi chung hả? Phong Cận là của tôi, Phong Cận là bạn trai của tôi là cái gì của người của bà hả? Nói gì mà tầm phào vậy? Mà nói tầm phào tôi quánh bà không tin đâu Hả? Quánh ta hả? Nói chung á, ta chỉ muốn thông báo là Phong Cận không còn thích người đâu Bây giờ Phong Cận sẽ thích ta, hiểu chưa? Trời ơi, nghĩ sao vậy? Phong Cận chắc một ngàn năm, một tỷ năm, một triệu năm sẽ sẽ mãi thích ta không bao giờ thích bài không? bao giờ bất hành xấu xí. Ừ, không thích tụi bay thích Được rồi, người nói nhiều quá Bây giờ ta sẽ biến ngươi thành một con vật gì đó xấu xí và Phong cũng sẽ không còn thích ngươi nữa. gì? <laughs> Hãy xem ta đây. Hãy cha. Ủa? Ủa gì đây? Khục khục. Ủa? Ủa? giờ đâu còn là sao mi xinh đẹp nữa đâu giờ thành con heo xấu xí rồi khọt khọt thôi mày khọt bây giờ bé heo xấu xí cứ đây một mình nhé Còn bây giờ ta sẽ đi hẹn hò với Phong Cận đấy Ủa gì bầu huệ bất hạnh vậy mà cũng biết là bánh kem cũng ngon phết phong ơi khọt khọt khọt phong ơi trời ơi trời ủa cái gì mà mình nghe tiếng của sammy ở đâu quanh đây ta ủa sam bà đâu rồi khọt khọt đây nè sao lưng không nè khọt khọt ê quay con heo kia đây chấm rác ai ai cho người ăn bánh kem của ta đi ra đi ra cái gì vậy trời tôi nè phong ơi tôi không phải là heo tôi là sammy đào khọt khọt Ủa cái gì vậy ủa sao con heo này lại biết nói chuyện mà sao giọng của nó nghe giống giọng của sam ấy ta gì con heo sammy chỉ cho ngươi biết cách nói chuyện hả không đây là tôi tôi là sammy đào một ờ, một ờ. ủa? <laughs> ủa cái gì vậy sammy đây ủa sao sao bà bị biết thành con heo rồi sam trời đất ơi cái bà phù thủy bất cạnh vô duyên xấu xí biến tôi thịt con heo nè ủa cái gì kỳ vậy ủa sao tự nhiên bà biến bà thành con heo <laughs> cái gì kỳ vậy Ê, nhưng mà nhìn cũng dễ thương lắm sao hay là bà bà biến thành con heo luôn đi không má nghĩ tao thành con heo tôi muốn làm sammy đào thôi bà biến tôi thành con heo để bạn chia cắt hai tụi mình đó phải không ơi khọt khọt Ủa, ừ. <laughs> cái gì bà nói không câu nào mà cũng khọt khọt vậy Ủa, <laughs> ôi, không heo mà khọt khọt nhưng mà nhìn nhìn dễ thương mà nhìn dễ thương mà đúng không ủa mà bà bị bất hạnh đâu ta ủa mà sao tiên bà biến bà thành con heo ủa? Ủa? Ủa? Ủa? Ủa? Ủa? Bà bất hạnh Sao tự nhiên bà lại biến Sammy của tôi biến thành con heo vậy kỳ vậy Gì vậy Ủa thì đương nhiên rồi Sammy mà xấu xí như con heo Thì ngươi sẽ đồng ý hẹn hò với ta đúng không Hả Nè nè nè ra cái vụ đó vậy khó khó Không có chuyện đó đâu Không có chuyện đó đâu Tôi nói cho bà biết nha Bà bà chơi xấu quá Tự nhiên bà biến Sammy tôi thành con heo Nhưng mà tôi nói bà biết nè Dù cho Sammy cứ biến thành một con heo Xấu xí đi chăng nữa Thì tôi vẫn thích Sammy thôi Tôi không thích bà đâu Hả Ủa gì kỳ vậy? Ngươi phải thích ta chứ con heo này xấu gần chết à Xấu thì xấu Nhưng mà nhưng mà nó nó vẫn là Sammy Dù bây giờ bà biến Sammy trở thành con khủng à. long, con voi, con hà mã hay con gì cũng vậy Tôi vẫn thích Sammy Cho nên á là bà bà hãy mau đây đi À quên trước à. khi đi hãy biến Sammy trở thành người đây nhanh lên Đúng rồi <gasps> thôi cũng được chỉ cần là Sammy người giải thích đúng không đúng rồi. rồi ta sẽ biến lại hay cha uh. ôi ôi, ôi Sam ơi rồi rồi à, à, à, à, ừ. à, cái bà phượng bất hạnh kia tôi nói nha bà không được bắt nạt Sammy của tôi nữa nha bây giờ bà đi đi tôi đã nói rồi tôi không đúng thích bà đâu đi đi ừ. thôi cũng được nhất định ta sẽ trở lại còn cái này tôi tặng ngươi ủa cái gì vậy gì tặng cái hoa đó vậy trời ơi rồi không thèm thèm thèm hoa thèm không thèm không thèm trời kỳ cục rồi Ôi Sam ơi, tự nhiên bà bị biến hình heo nhưng mà nhìn dễ thương lắm. Chưa gì mà tôi muốn ảnh heo đâu thôi bây giờ anh mình đi ăn đi. Trời ơi, nãy tôi biến thành heo bụng gần chết à hả hả đi ăn hả thôi bây giờ ờ. tôi tôi cần phải ờ, đi mai kim cương để kiếm tiền thì mới đi ăn được chứ giờ hết tiền rồi ok ờ, rồi thôi đi mai đi nha tôi đi ngủ mệt quá à ủa vậy kỳ vậy đáng lẽ tôi đi mai bà phải ở nhà chuẩn bị cơm cho tôi sao sao bà đi ngủ trời ơi kỳ cục à, tôi mệt rồi biến thành heo mà ngủ à trời ơi lười biến héo bạn thấy không? mặc dù ừ. sammy không biến thành con heo nhưng mà sammy vẫn lười biến như heo bạn thấy không đó trời ơi tôi nghe thôi. đó nha tôi nghe đó nha à đâu tôi đâu có nói gì đâu thôi được rồi các bạn ơi bây giờ mình phải đi mai kiếm kim cương để về mua đồ ăn cho Sam thôi hey, Bây giờ đi kiếm kim cương chỗ nào đi ta Bình thường á kiếm kim cương là phải vào trong hang động Nhưng mà ở trong làng Hello Team thì không có cái hang động nào để đi vô hết trơn á Giờ không biết rồi Ui, cái gì kia Trời nhiều kim cương quá vậy Trời ơi, cái gì đâu mà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100 Trời ơi, quá trời kim cương luôn bạn ơi Ủa, Ủa mà khoan từ Tại sao kim cương lại có ở trên mặt đất Chắc chắn cái này là ngẫu nhiên Không phải do phong đặt ra đâu nha các bạn nha Chắc chắn luôn á Trời ơi đẹp quá đẹp quá nhiều kim cương quá phải lấy thôi phải đào thôi trời ơi <laughs> quá trời kim cương luôn mấy bạn ơi xịn xịn xịn kỳ này nha là mình sẽ có kim cương để mình mình làm gì ta mình sẽ mình sẽ mua cho mình một chiếc xe Lamborghini Ủa, ờ, thôi không được mình không thể nào giữ kim cương cho một mình mình được hay là bây giờ mình sẽ giấu hết kim cương để mình à, không được mình phải gọi là ừ, chia kim cương cho Sammy nữa chứ đúng không ừ mình sẽ lấy kim cương này mình mua cho Sam gọi là thật là nhiều quần áo nè son nè đồ trang điểm nè đó để cho Sammy có đồ đẹp để mặc ha ha hợp lý hợp lý đào hết đào hết luôn đào hết luôn ok chuỗi nhiều quá kỳ này là Sammy chắc chắn sẽ rất là thích Ờ, ủa mày dạ không biết Sammy đang làm gì ta không cần ủa không cần ê, ê Sam ơi Sam ơi qua bên đây tôi nói nghe nè Sam ơi bên này có kim cương nè hả ông ông đào được kim cương luôn hả đúng rồi quá trời kim cương luôn à. à kỳ này là tôi sẽ mua cho Sam thật là nhiều đồ đẹp à, ha, ha à vâng vâng vâng ờ, tôi tôi tôi là là Sammy nè à, à gì ta à đúng rồi Phong ơi hôm nay tôi có chuẩn bị trông rất là nhiều gà luôn á nè ở trong ăn á trời ơi cảm ơn Sam nha trời sáng giờ đi mai đó bụng muốn chết rồi Sammy mang gà quay với tôi hả trời cảm ơn Sam nhiều <laughs> nha đúng rồi <laughs> à mà Phong ơi Phong ơi hả? tôi tôi tôi là Sammy đúng không ừ Ủa, ờ, thì bà là Sammy chứ bà là ai <laughs> à tôi chỉ muốn hỏi lại cho chắc thôi mà ông ăn gà đi còn nhiều gà lắm á Ủa nhiều vậy Ủa mà tiền đâu mà mua vậy Ờ thì tôi ờ, tự nấu cho ông ăn đó Thôi không, cảm ơn ông ăn xong chưa vậy Trời ừ. ơi lâu gần chết rồi ngủ được Ủa Ủa cái gì vậy Ủa dạ. Ủa, ai đây Ủa ai đây ờ, ờ, Ủa gì đây Ông Phong Cần đây, đây chính là sao với giả mà Ông đừng có tin Ủa à. Ủa Ủa cái gì vậy bạn sao lại sammy nè cái gì vậy ủa sao sao tự nhiên có hai sammy xuất hiện luôn vậy ủa chuyện gì xảy ra vậy ủa ủa, ủa? nè nè nha cái bà kia nha tôi nói chứ nha tôi là sammy thật tôi là bạn gái của phong cận còn bà là ai dám nhà mà tôi hả nói coi à, tôi mới là gọi là bạn gái của phong cận nha ờ, bây giờ tôi hỏi phong phong tôi có phải là người đưa trông gà cho ông ăn không đó ờ, Sammy thật chắc chắn sẽ quan tâm đến Phong Cận chứ sao nữa Đúng không? Ờ, à, à, cũng đúng Sammy thường rất là quan tâm đến tôi Cho nên Sammy thật sẽ là người quan tâm đến tôi Ủa nhưng mà, nhưng mà khoan khoan từ, từ, từ. nha Phong Phong ông nhớ lại đi Tôi là người chính xác Tôi là người nói ông đi mai Còn tôi đi ngủ đúng không Tôi đi ngủ làm sao tôi giao gà cho ông được Đó Ủa? Chắc chắn bài là giả rồi Ừ cũng đúng ha Tính ra là Sammy nãy Sammy kêu Sammy đi ngủ mà ta Ủa mà khoan Đúng rồi Vậy là Sammy vô tâm quá à Vậy là Sammy đâu phải là Sammy thật đâu Ủa nghĩ mà thật Người ta không thích thân cận Tức là tôi là người thật nè Đúng <laughs> rồi Trời cái bà này đâu ra vậy Trời trời đồ phát Trời xin ra quay Ủa? Nhưng mà khoan, từ từ Tôi nhớ là Sammy á là chỉ có một người chị em sinh đôi chính là Simmy thôi mà Chứ làm gì có ba chị em sinh đôi ờ, sinh sinh ba đâu mà sao tự nhiên xuất hiện thêm một Sammy nữa vậy ta? Hả? Ủa chuyện gì vậy? Ủa sao tôi đau đầu quá vậy? Tôi mới là người thật, tôi mới là người thật Tin tôi đi Tôi mới là người thật nè, tôi quan tâm tới ông như vậy chắc chắn tôi là người thật chứ sao nữa Ủa? Ừ ơi trời ơi các bạn ơi mình đau đầu quá mình không biết ai là người thật hết bây giờ các bạn hãy thử cơm mình cho mình biết nha người bên trái hay là người bên phải người nào mới là người thật nha bạn chứ mình là mình rối não mình không biết luôn rồi đó ờ, ủa ơi, trời ơi giống giống nhau đến từng chi tiết luôn không có chỗ nào khác luôn nè ủa tôi là người thật mà ui là người thật thôi được rồi cơ. vậy thì bây giờ đi nói nói nói nói chung á là ừ, chỉ có tôi với Sammy mới biết được uh, rõ về nhau chính vì vậy tôi cho nên là tôi sẽ đặt ra những câu hỏi thì ai trả lời đúng thì mới chính là Sammy thật hiểu không được ok được rồi vậy uh, tôi hỏi nha uh, ngày tháng năm sinh của tôi là ngày nhiêu bên này trả lời trước ờ, ờ, ngày tháng năm sinh của phong là ờ, ngày ngày à, giờ sao Ủa? ta không biết hả còn bên này trả lời coi biết không Trời ơi, ngày tháng năm sinh ông Phong Cận tôi nắm trong lòng bàn chân luôn, cái phải bàn tay nữa nè, nghe bánh lỗ tay đang nghe Phong Cận tay gì? Là ngày 22 tháng 2, 2001, đúng chưa? Tăng tăng, chính xác, chính xác. Ủa, vậy vậy vậy vậy thì, thì bên này là đúng rồi nè. Ừ, ủa? Chỉ là một câu ngày sinh thôi mà, lâu lâu bị quên một xíu thôi. Chứ tôi tôi bảo là sao rồi ok được rồi vậy thì tôi sẽ đặt ra câu hỏi thứ hai à, câu hỏi thứ hai là câu hỏi gì cho nó khó đây ta à thú cưng mà tôi với Sammy nuôi chung tên là gì? Trời ơi Trả lời đây Thú cưng mà gọi là của Phong Thượng với Sam nuôi chung đó chính là bé bông và bé cam Ồ oh. Sao mày biết vậy? Đúng luôn nè Ủa vậy là hai người đều là thật hả? Cái gì kỳ vậy? Trời ơi kỳ quá kỳ quá Ủa gì kỳ ta đâu có được Bình thường là chỉ có một Sammy thôi mà Đâu có thể nào cả hai người là thật được ta Hả em một cô hỏi. Chắc là người thân tôi trả lời đúng không xem nè trời ơi cái bà này dám xem video của hai người tôi đúng không trời ờ, ơi à, để tôi xem coi vậy giờ phải có một câu hỏi nữa nó hấp búa hơn ừ, để suy đúng nghĩ rồi. coi suy nghĩ coi à, rồi bây giờ tôi có câu hỏi này chắc chắn là sẽ khó hơn nè um, ừ. um, heo tim có bao nhiêu người bên này trả lời trước ôi câu này quá đơn giản hero team có 8 thành viên <laughs> ồ vậy bên này là thật rồi nè bên này là xạo đúng không Thôi tôi là người thật bên này mới đúng là người thật nè tôi là người thật bà phong tôi là tôi không tin nữa bởi vì bên này trả lời đúng còn bên này trả lời sai bà là giả đúng không ừ. đúng rồi tôi mới là gọi là sammy thật còn đây chỉ là sammy giả mạo thôi phong đúng ơi. rồi tôi là người yêu thương ông này tôi còn cho nấu là trong ăn nữa chứ đúng rồi đúng rồi tôi bỏ lẹ ra đi luôn khoan đã khoan đã đứng lại đó đợi một tí bà hãy mau quay lại đây đi tôi có chuyện muốn nói nữa nè gì gì mà nói nữa còn quay lại đâu đây bà nói ha. Ừ tôi không cần biết hai người ai là giả ai là thật bởi vì bên bởi vì á từ nãy giờ bên này đã trả lời đúng hết câu hỏi rồi cho nên bà chính là giả mạo tôi không quan tâm đến bà nữa <laughs> <laughs> Ủa Sam ơi bà chính là thật đúng không Hả? Đúng rồi tôi là thật nè tôi là Sammy thật á Trời ơi chính vì như vậy là tôi biết ngay bà là thật Mà bởi vì sao bởi vì tôi rất là thương bà cho nên tôi biết bà là thật Yên tâm đi yên tâm đi à, Không nha À mà khoan đã tôi quên mất Hồi sáng nay á tôi đi mai sẵn tôi có câu được một ít cá rất là ngon nè Hôm nay tôi sẽ nấu cho bà à. một nồi canh chua cá lóc rất là ngon Được Trời cá là món khoái khẩu của tôi luôn á Cảm ơn ông nha Phong Phật Ok ok nè cá nè ăn đi ăn đi còn cái tên giả mạo kia ta nói cho ngươi biết mặc dù á ta biết ngươi là giả mạo nhưng mà ta là một người con trai rất là rộng lượng chính vì vậy cho nên ta sẽ tặng cho ngươi một ít cá đem về ăn đi và đừng gặp ta nữa nhanh lên trời trời cái ông này quá đáng vừa nha tôi có biết ăn cá đâu mà tôi bị dẫn cá mà quên hả Ôi, ờ, vậy trời ơi vô điêu vô điêu dị cá ai sao ơi hình như tôi nhớ là sao sammy bị dị cá mà ta hả what tôi tôi cái tên giả mạo kia ta đã biết ngươi chính là giả mạo ngay từ đầu rồi từ nãy giờ ta chỉ diễn kịch để cho ngươi sập bẫy thôi à, gì chứ sao dám phích được ta vậy cái bà kia rốt cuộc à. bà là gì hả còn ai nữa chắc chắn bà này chính là mụ phù thủy bất hạnh rồi tôi nói cho bà biết nè ngay từ đầu tôi đã biết bà chính là giả mạo rồi những câu hỏi mà tôi hỏi bà ai cũng biết hết trơn á bởi vì đăng đầy ở trên kênh youtube rồi cho nên chắc chắn mọi người sẽ biết ha, tôi chỉ hỏi để gài bẫy bà thôi thật ra tôi đã biết bên đây chính là sammy thật ngay từ đầu rồi bởi vì sao bởi vì sammy có ừ. một mùi tóc rất là thơm tôi rất thích mùi tóc của sam còn bà bà tan là mùi của mắm tôm của bà <laughs> cái bơ da mà con không tắm đó chị ơi đúng rồi đúng là phù thủy không bao giờ chịu đi tắm hết trơn á ôi trời ơi bà biết ai thành nguyên hình đây nè trời ơi nguyên hình á hả dù bà có biết thành tôi bà không thể nào một trăm phần trăm giống tôi được vì tôi vừa sạch sẽ vừa thơm tho còn bà thu quắc à đúng chưa ơi khoan đã từ từ để ta nói cái này này bà phù thủy bất hạnh bà đừng thích tôi nữa bởi vì sao Tôi biết rằng á là bà thích tôi Bà đã biến Sammy trở thành một con heo Để tôi không thích Sam nữa Và bây giờ bà còn biến bà thành Sammy luôn Nhưng mà tôi nói cho bà biết trong lòng của tôi chỉ có một Sammy thôi Và trên đời này chỉ có một Sammy duy nhất mà thôi Chính vì vậy cho nên Bà đừng hòng chia cách tình cảm của tôi và Sammy Bà hãy đi đi à, Tốt quá nè <laughs> Ta sẽ trở lại Từ ờ, từ, bà kia, đứng lại Quay Ủa, lại cho tôi Gì nữa, gì nữa? Từ Trước khi đi tôi phải tặng bạn một món quà Đây chai dầu gội Ngồi đầu đi thú quá hà Rồi đi Ôi trời ơi trời ơi mà bà chạy mất tiêu rồi trời ơi cái bà này á là bà đến tận hai mươi mấy ngàn tuổi rồi cho nên á là bà mấy ngàn tuổi bà không mấy mấy ngàn năm bà không đi tắm luôn cho nên cái mùi ghê trời rồi cái, cái, cái đầu bà toàn mùi mắm tôm không à sao mời ghê quá ơi nhưng mà sao bà à. tôi nói cho bà nghe nè bà thấy không ừ. mặc dù á là bà huệ bất hạnh đã biến thành bà biến bà thành một con heo luôn nhưng mà ừ. tôi ừ. vẫn rất là thương bà bởi vì á đối với tôi á trên đời này chỉ có một sammy mà thôi phong cận thương ờ. sammy đa vũ trụ ai lớp chung ba mươi ngàn luôn dễ thương dễ sợ ôi yêu phong cận quá trời đất luôn à còn bây giờ là kim ừ. cương nè bọn mình cũng nhau đi ăn nhé rồi ok rồi đi ăn kem nè Let's go Let's go, go. Ok yeah. đi ăn thôi Đó mấy bạn thấy không Bạn thấy không Mặc dù á, là bà phù thủy bất hạnh Bà ấy đã biến Sammy trở thành một con heo xấu xí Nhưng mà Phong vẫn thích Sammy Phong vẫn gọi là nhận ra Sammy nào Mới chính là Sammy thật Mấy bạn thấy rồi là Phong thương Sammy không à ok còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây và nếu như mấy bạn thấy thích video này đừng quên hãy để lại cho mình một like một share và nhớ nút subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình nha mọi người còn bây giờ thì bye bye hẹn gặp lại mấy bạn ở những video lần sau bye tạm bye. biệt đi ăn thôi sam ơi let's go đi thôi. Hero team, hero team